tìm hiểu về lăng kính. Vậy lăng kính là một thiết bị có cấu tạo và được ứng dụng như thế nào? Thì các em sang phần đầu tiên là cấu tạo của lăng kính. Lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng chất và được giới hạn bởi hai mặt phẳng không song song. Các em chú ý nhé, hai mặt phẳng không song song. Và thường có dạng là một lăng trụ tam giác Đấy. các em giới hạn bởi hai mặt phẳng không song song và cái mặt cắt của chúng là một cái tác à, cái phần thiết diện là một cái tam giác nhé thiết diện là một tam giác có thể là tam giác thường hoặc là tam giác cân Đấy. hoặc là tam giác vuông cân được cho các em đấy là phần cấu tạo qua cả lăng kính các em quan sát một chút và lăng kính thì đặc trưng bởi hai yếu tố thứ nhất đó là góc chiết quang kia bằng góc A. Cái thứ hai là chiết xuất của lăng kính. Đấy, chiết xuất chính bằng N. Được chưa nào? Cho xét một cái khối lăng trụ hình tam giác và chúng ta cắt ra. Thì đây là cái mặt cắt là một tiết diện là một tam giác ABC. Chúng ta cắt ra nhé. Thì em sẽ được một cái khối lăng kính đây. Đấy. Và A sẽ là góc chiết quang. Ở đây chúng ta có hai mặt bên. Đây chính là hai mặt bên của lăng kính. Thêm đấy hai mặt này nó không song song với nhau. Được chưa nào? Và đây là mặt đáy. Còn N là chiết xuất của năng kính. Đó. Chúng ta đã giới thiệu qua về phần cấu tạo. Vậy năng kính có tác dụng như thế nào? Thì chúng ta sang mục hai lớn là tác dụng tán sắc ánh sáng của năng kính. Các chú ý này, ở trong chương trình lớp 12 thì kem sọc bài tán sắc. Như đây, chúng ta sẽ nói qua về cái nguyên nhân để gây ra hiện tượng tán sắc của ánh sáng khi chiếu một chùm sáng trắng đi qua lăng kính. Và nguyên nhân gây ra hiện tượng tán sắc của ánh sáng đó là do chiết xuất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau. Do đó, khi chiếu qua lăng kính thì các tia đơn sắc sẽ bị lệch khỏi phương truyền dưới các quan lực khác nhau. Do chiết xuất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau Do đó, chùm sáng trắng khi đi qua lăng kính sẽ bị phân tách thành nhiều chùm sáng đơn sắc khác nhau và hiện tượng này được gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng. Và trong chương trình vật lý lớp 11 thì chúng ta chỉ xét cái ánh sáng đi qua lăng kính là cái ánh sáng đơn sắc. Còn chương trình vật lý lớp 12 thì chúng ta sẽ xét ánh sáng tổng quát hơn, đó là ánh sáng trắng nhé. Các lưu ý. Và trong chương trình trong chương trình lớp 11 thì chúng ta chỉ xét ánh sáng đơn sắc thôi